Xin chào tất cả các bạn, mình đã làm rất là nhiều các video giới thiệu về sản phẩm kem trị nám tàn nhang của Thái rồi Cái sản phẩm này là hiện nay là được nhiều chị em phụ nữ rất là ưa chuộng bởi vì sản phẩm này rất là hiệu quả nhưng mà hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng Vì vậy cái video này mình làm để mình hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàng Thái chính hãng với hàng nhái, hàng kém chất lượng Thì trước tiên mình giới thiệu lại cái bộ sản phẩm này gồm có các sản phẩm sau thứ nhất là tiếp dài các bạn thấy chữ rất là sắc nét có ngày sản xuất và hạn sử dụng rất là rõ ràng màu sắc các bạn chú ý cho mình thứ hai nữa đó là bánh xà phòng màu cam bánh xà phòng màu cam trong này có mã vạch để các bạn check in nơi sản xuất. Và từ ba nữa mình sẽ à, giới thiệu cho các bạn đây là cái hộp tròn. Hộp trắng tròn có chữ 3 đây có hình cô gái và túi dập viền màu đỏ. Và thứ tư, cái sản phẩm thứ tư nữa đó chính là kem chống nắng. Chống nắng thì các bạn có thể là mua một bộ gồm có 5 sản phẩm này hoặc các bạn mua bộ 3 sản phẩm kèm theo mua riêng một cái hộp này hộp này cũng chính là kem à, hộp kem dưỡng chống nắng trong hộp này gồm có 6 tuyếp có mã để các bạn check in nơi sản xuất mình hướng dẫn lại các bạn một lần nữa cách sử dụng cho hiệu quả thứ nhất là đối với cái Bộ 5 trong 1 này thì các bạn ban ngày buổi sáng ra các bạn rửa mặt bằng bánh xà phòng màu cam này. Sau đó các bạn bôi tuyết chống nắng lên toàn bộ khuôn mặt. Buổi tối trước khi đi ngủ các bạn rửa mặt lại bằng bánh xà phòng màu cam. Sau đó các bạn bôi tuyết dài này. Các bạn bôi để từng từ 3 đến 5 phút để cho tuyếp dài này thẩm thấu vào da sau đó các bạn bôi hộp tròn này lên lên toàn bộ khuôn mặt còn các bạn hỏi mình rất là nhiều về làm sao khi ngưng sử dụng có bị lại không thì mình à, cái đó thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn để làm sao là sử dụng hiệu quả nhất. Mình sẽ hướng dẫn qua cách phân biệt hàng thái chính hãng với hàng nhái. Cái tiếp dài này các bạn chú ý cái màu xanh. Chữ sắc nét. Có hạn sử dụng rõ ràng. Đánh sập phòng. Có mã vạch check-in và ngoài ra bộ sản phẩm những cái bộ à, sản phẩm hàng nhái cũng tương tự như vậy nhưng các bạn phải căn cứ vào mùi của cái bánh xà phòng và hộp tròn thì tối thiểu nhất là phải có chữ ba đây và có đường dập viền màu đỏ thì một số sản phẩm khác sản phẩm nhái cũng có chữ ba đây có dập viền màu đỏ thì các bạn phải căn cứ vào cái mùi của bánh xà phòng và thứ hai cái tuyết bên trong bạn không chỉ quan sát bên ngoài mà bạn bạn quan sát cả tít bên trong nữa còn để phân biệt chính xác hơn thì mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn nếu các bạn đặt hàng của mình và video này sẽ là video độc quyền của mình với số điện thoại 0985 123 191 bởi vì là hiện nay như rất nhiều các shop khác các đại lý mà không phải hệ thống của mình đã lấy video của mình để lên để quảng cáo cho những cái mặt hàng kém chất lượng của họ nên các bạn chỉ đặt hàng với số điện thoại 0985 123 191 của mình và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn làm sao cho sử dụng có hiệu quả bởi vì cái dòng sản phẩm này nó là thuốc chứ không phải là mỹ phẩm nên là để là không tái phát lại để làn da được đẹp nhất thì các bạn sẽ đặt hàng qua Zalo của mình với số điện thoại 0985 123 191 thì các bạn sẽ được tư vấn đầy đủ nhất và trực tiếp nhất. Các bạn đặt hàng, khi nhận được hàng thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn. Xin chào tất cả các bạn.